những nguyên nhân chính mà đại lý họ rời bỏ hệ thống của bạn. Lý do vì sao như vậy? Ở trong video này, tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho anh chị em mình làm leader, là bot. Trong quá trình mà khi tôi đào tạo hệ thống thì tôi nhận thấy là một số nguyên nhân mà rất nhiều hệ thống gặp phải. Lý do vì sao đại lý họ lại rời đi nhiều như vậy? Ờ, đầu tiên là chúng ta phải kể đến đó là cái chiến lược tuyển sỉ nhanh rồi thần tốc của các leader của các bot thì đây là một cái nguyên nhân nó cực kỳ nguy hiểm có nghĩa là chúng ta làm leader rồi làm bot này chúng ta tìm mọi cách tìm mọi thủ đoạn thủ thuật để chúng ta chốt được người khác làm đại lý của mình làm leader của mình chốt những gói rất cao cấp các bạn ạ khi họ chốt vào hệ thống của mình xong và để những người họ gì họ nhập hàng những đơn hàng lớn như vậy họ làm tuyến dưới của mình thì cái chuyện gì xảy ra thì những người tuyến dưới của mình họ lại không bán được hàng Nguyên nhân số 1 này là đa phần là các leader, các boss chúng ta thì hay mắc phải nhất là chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể làm giàu nhanh nhất, à, tuyển sỉ một cách nhanh nhất và làm sao để đẩy được thật nhiều hàng cho tuyến dưới của mình. Thì các bạn thấy một điều như, như sau này, khi anh chị em mình làm boss rồi làm leader thì chúng ta gì là bị một cái bẫy đó là làm thế nào để chúng ta đẩy được cái sản phẩm của mình cho càng đông càng nhiều cho tuyến dưới của mình càng tốt tuy nhiên cái sai lầm nguy hiểm nhất ở đây là gì là sản phẩm của chúng ta lại không đến tay người tiêu dùng sản phẩm của chúng ta gì cứ lòng vòng trong hệ thống trong hệ thống nguyên nhân số 1 này nó làm cho hệ thống của chúng ta gì nó gãy rất nhanh các bạn nhé cái số 2 là khi chúng ta làm gì làm leader này làm boss quản lý một hệ thống đông người như vậy thì chúng ta lại không chịu phát triển bản thân không chịu học tập không chịu rèn luyện để chúng ta có thể lãnh đạo leader được những tuyến dưới của mình cho nên là khi chúng ta làm hệ thống là chúng ta phải học hỏi, phát triển bản thân, liên tục tiến lên, liên tục tiến lên thì chắc chắn hệ thống của bạn này sẽ có những thay đổi mới. Nguyên nhân số 3 mà các bạn hay gặp phải nhất đó là các bạn dập khuôn làm theo cái cũ thì khi các bạn làm theo cái cũ như vậy các bạn chỉ có kết quả cũ thôi. Chúng ta không chịu thay đổi phương pháp, không chịu học tập, không chịu trau dồi kỹ năng để giúp cho hệ thống của mình họ phát triển nhanh nhất. Có những hệ thống họ làm gì? từ 8 đến 10 năm rồi à, thu nhập vẫn như vậy thì trong hệ thống của mình số lượng người nó vẫn như vậy có khi nó còn giảm đi thì lý do vì sao là bởi vì chúng ta không chịu học hỏi không chịu tìm hiểu cái mô hình mới để giúp cho hệ thống của mình phát triển nhanh nhất số 4 là khi chúng ta gặp một việc khó khăn là chúng ta dễ bỏ cuộc các bạn nhé dễ bỏ cuộc và khi chúng ta gặp khó khăn như vậy thì đa phần chúng ta hãy à, chọn những việc dễ dàng nhất việc nhẹ nhàng nhất còn việc khó sao bỏ cuộc và các bạn sẽ không làm nữa thì nguyên nhân này nó giúp cho hệ thống của bạn đi thụt lùi lại cho nên khi chị làm lãnh đạo hệ thống làm leader của một hệ thống nào đó các bạn phải gì phải sẵn sàng lăn xả những việc khó khăn là chúng ta phải giải quyết chúng ta phải lao vào làm bởi vì khi các bạn làm thì các bạn mới biết là gì à, nó gặp vấn đề gì thì các bạn sẽ tìm ra được giải pháp chắc chắn là gì cái vấn đề này rất nhiều hệ thống gặp phải khi khi các bạn có số lượng người cố định rồi các bạn thấy việc khó quá các bạn gì không build nữa không làm nữa rồi các bạn sẽ bỏ cuộc nguyên nhân số 5 lười lười và lười thì đây chính là cái nguyên nhân làm cho bạn đi thụt lùi không cầu tiến không phát triển nổi gặp việc gì phát là các bạn không làm hoặc hoặc là các bạn đẩy cho người khác khi các bạn làm lãnh đạo làm boss làm leader thì các bạn phải sẵn sàng lao vào mà làm khi bạn lao vào và làm ấy các bạn sẽ thấy gì kết quả như thế nào đúc rút kinh nghiệm và các bạn tìm ra giải pháp tốt nhất để giúp cho hệ thống của mình khi các bạn có kinh nghiệm rồi các bạn có trải nghiệm rồi thì các bạn mới dạy được cho người khác còn các bạn mà gì lười lười và lười thì sẽ giết chết các bạn rất nhanh nguyên nhân số 6 mà các uh, bot leader hay phải đó là gì là chúng ta gì làm việc một cách thụ động chúng ta không chịu học các chương trình về uh, marketing đội nhóm cho hệ thống đặc biệt là chúng ta gì làm việc với con người là chúng ta phải liên tục liên tục đào tạo hệ thống liên tục chúng ta gì tìm mọi cơ hội mới mở những chương trình mới để cho những người mới họ tham gia cùng họ nhận được giá trị của anh chị thì chắc chắn là sao hệ thống của bạn sẽ gì số lượng người sẽ tăng dần lên tăng dần lên như anh chị mình thấy là cái mô hình ờ, như hệ thống đa cấp này các mô hình khác nữa là gì họ tập trung họ đào tạo họ phát triển bản thân lên và khi đại lý của mình tuyến dưới mình họ thay đổi đúng không thì lúc đó sao cái việc mà gì việc mà chúng ta nhân bản hệ thống của mình ra nó cực kỳ nhanh cực kỳ đơn giản nguyên nhân số 7 mà các leader hay gặp phải đó là gì là chúng ta không chịu làm thương hiệu cá nhân như chị biết là thời buổi là công nghệ uh, online internet rồi nếu như chúng ta không biết làm thương hiệu cá nhân thì chắc chắn là sao đại lý của anh chị sẽ không biết tới anh chị là thứ nhất số 2 khi họ mua hàng online họ đến với anh chị là sao là họ xem anh chị ở trên internet là con người như thế nào đó khi họ mua hàng của anh chị số 1 là gì họ sẽ tìm người bán live trước họ tin là tin thương hiệu cá nhân các bạn nhé và số 2 là họ tin gì tin sản phẩm và cái số 3 là họ mới tin là tin thương hiệu sản phẩm cho nên cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân bắt buộc phải làm khi các bot à, muốn phát triển hệ thống của mình nguyên số 8 mà các bạn hay gặp phải đó là gì là các bạn không chịu à, làm marketing làm truyền thông đó ví dụ là một số hệ thống khác họ có rất nhiều tiền đúng không họ có thể thuê gì thuê truyền thông báo chí họ làm thương hiệu cho sản phẩm cho thương hiệu của công ty của mình tuy nhiên một số anh chị là có hệ thống mới thì các bạn phải gì là các bạn phải tự làm truyền thông cho mình này rồi cho đội nhóm của mình bằng cách là các bạn gì làm những hoạt động như là đào tạo tổ chức những sự kiện offline, online thường xuyên hàng tuần. Đó thì thương hiệu của bạn, thương hiệu sản phẩm của bạn tự nhiên sẽ được gì? Lan tỏa rất nhiều người. Thì đây là cách mà chúng ta gì? là truyền thông hoặc là tổ chức cho đại lý của mình những buổi bán lẻ sản phẩm thì tự nhiên là gì? là thương hiệu sản phẩm của bạn đến tay người tiêu dùng khi họ cảm nhận, họ trải nghiệm là à sản phẩm của bạn tốt, họ giới thiệu người người thân bạn bè của mình cho thì đây là một cách truyền thông bền vững lâu dài nhất các bạn cần cần phải làm thì đối với những hệ thống nhỏ lẻ thì các bạn phải gì? tự làm truyền thông tự xây dựng thương hiệu nguyên nhân số 9 là cái chỉ số AQ của, của chúng ta nó không được cao lắm có nghĩa là gì là các bạn không chịu được áp lực các bạn thấy việc khó quá rồi là hệ thống của bạn nhân bản rất nhiều người như vậy rất lớn như vậy và chúng ta gì gặp rất nhiều áp lực gặp rất nhiều khó khăn chúng ta bỏ cuộc giữa chừng rồi chúng ta đổ lỗi cho tuyến dưới đổ lỗi cho những người khác thì cái việc gãy hệ thống là đương nhiên chỉ số AQ ở đây là gì là chỉ số lê lợm chỉ số chịu đựng áp lực áp lực thì mới tạo ra kim cương khi các bạn mà không chịu được áp lực thì chắc chắn là hệ thống của chúng ta sẽ đi xuống cho nên các bạn hãy nhớ là gì chỉ số AQ nó rất quan trọng đối với những người làm gì leader làm lãnh đạo đội nhóm và còn rất nhiều các nguyên nhân khác nữa do thời lượng không cho phép thì à, tôi chỉ chia sẻ 9 nguyên nhân cơ bản nhất mà các leader, các bot hay gặp phải. Rồi các bạn thấy video này có hay, có giá trị hãy nhớ nhé. Hãy nhớ share vào đội nhóm của mình và nhớ bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình và bấm theo dõi tôi ở các nền tảng khác nhau. Cuối cùng là chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn các bạn ở trong video tiếp theo của tôi.